Lam Thành đem quân ờ, về trấn Lam Thành đánh đông dẹp bắc ờ, tung hoành bốn phương

hương đàn viên ngã tích tăng trung giàng kim phục hoàng tân cận thanh chua tiền cùng văn sơ dâng lên thương lai văn sơ dâng lên ông về tâu đối phê biên rõ ràng phê cho như từ tràng sinh sông nhan thập cờ diều khai cuồng chiếu điện trung ngã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng thần phật thánh chúa thiên trung à, nhẫn thần nhẫn ngũ nhẫn chiêu quang thì phong lòng gần đến độ tháng tám tiệc trà thứ ba tiệc mẹ này cả về dáng đền dáng điện dáng phúc lai ân chứng tâm nhận lễ họ lê họ nguyễn và hôm nay hai thân một tu thiết đàn viên long chu phụ má hình nốt tốt tươi bắc ghế ta ngồi bắc ngôi ta ngồi ta về trên ta chỉnh tấu kim từ ta hạ chỉnh thoại phủ ta đổ sổ đen sang sổ đỏ phê chữ đỏ bỏ chữ đen cho họ lê họ nguyễn ta từ nay trở đi từ giày trở lại sống lâu trăm tuổi bách liên dây lão bất bệnh tiêu tan vạn bệnh được tiêu trừ công thành danh thoại ta cho được thăng quan tiến chức làm ăn lộc tài vượng tiến thi cử được đỗ đạt ta về ta cho được đồng sang bóng lịch sự có ngân có xuyến ta cho được thêm cửa thêm nhà ta về ban khen ban thưởng cho chủ nhang đồng đề ban khen ban thưởng cho ghế của ta ban khen ban thưởng cho pháp sư văn đàn tiếng hát tây quỳnh tây quế lính ghế gần xa dân thôn bản hạ nhà nhà được ấm no hạnh phúc dân thì an phúc thái ha xin đời chân thị mở mang bờ cõi đức để tàn dòng dõi kim chỉ ra dạ. hoa hải đường tiên cô đệ vương cô đệ nhất tức bạc hương là đất nghề chấm oanh sẽ ra hồi cung thơm nước một nhà huệ lan thơm nước một nhà con hiền canh xanh ra hồi cung cửa nghề tơ mơ nhát trông ra cửa nghề tơ mơ thuyền tôi cô bé suốt thỉnh mời cô bé suốt có lá cờ vua phong lại lá xa trông đi bể đào lại lá xa trông đi thỉnh mời cô bé suốt ra lập trình hướng đông ngôi đền thờ cậu bé lập chính hướng đông thánh cậu cửa suốt sân rồng tốt ra tam vị chú mường dân văn tam vị chú mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên ngự về nước Việt Nam có ngàn đông lộ cõi Bắc Kỳ có chúa Tây Thiên